Hello everyone, welcome to my channel. Uh. Ôi giời Ôi giời mất die. Ooh, you know what? sắc luôn ui dồi <laughs> perfect. Ooh. You know they're gonna wait for about. tham quá Quá tham luôn trời trời ơi thua rồi thử lại nha cắn được perfect. sai lầm hơi sai lầm thua rồi nhỉ sao như thế vẫn gọi là thua hóa ra là dùng súng bắn Jesus. 哎呦！